ăn ni ha chít tàn hót chan chiềm con phái lặng con ơi lai phàng hở đủ hiền thí lên ơ nó mi hành nà viên đi còng khốn muốn chờ lại na ông lang châu gần khum giàu khó po mẹ cần chú pha chè món nhắn đành nấu phèn na lúa ao khinh nhớ tuổi na xài có ý nương man rủ bường táng tao đang tháo bóng bàn bỏ kinh hừ trừ bánh tiền phở có nhớ mà kinh chung khảo sở tên á ส่องตังโดยเบาสาวขพ้าเป็นเหนาล่างฝืเข่าสุมซ้อนเฮียงห่วมโดยส่องแห่ว่าบุญดีเลี้ยนจังสิ่งอ่อนแป้งเฮียงนาแต่นะผู้เจือลาอีน้อยแป้งเกี่ยวอุ่นเจอในนาเฮ้ยฮึงเบือนเรียงแฟงเป้าขึ้นเหนือแม่เสียอุ่มปั้นเนื้อมีเมื่อวางปุงละเล่ นื้อตนเป็นบุตรบินเหือไก่อายหาหงกำไฟป้าไม้หล่อจ้องมัวกินท่านว่าปัวเมียดังอินเสียงมวนเฮือนเหึนเหึนห้าว่าแม่ก็บุญมะมันตายเจ้าเสียอนก็สายตกล่างจังปงความให้เมียกวนเหนาปล่อยก็เนื้อ hẳn nề he ba là on nói mía mình có xài bia mừng có văn tài xìa bao nhăng hiền là điều lo tộc to nong hát cùng tao là xìa nói mưa xúa phun in cơn đê vang xìa rào phái làng lũ khó hao là có cơm chứ hậu sư tông sương mưa bảng côn lên dồn dồn phồn há luồng lau nhám nà pha lằng hong pì mơ khấy ma mưa đỡ pì sằng phang va vào càng tăng nhà chiêu sằng ế chẳng coi đền đúng khuyên xú pha thường mẹ phai lặng lên cứ chờ thả phù quần mưa bóng xin đò khay ni khăn chiếu nào nọp nong tên xưa phun đi đó lấy khăn lao quần cát có kiên cầu phi chỉ tàn sang nong nào mình mía quần con nơ điều ni bà tu luồng tu văng mưa bốc xìa lọ nốc tu lông làm nam băng nước mưa còng พี่สั่งมาว่าบุญสองเฮาเกินนี่เลี้ยเสื่องต่อแป้งหล่อเรือนน้ำฝัวจิ้วขอจอมก็ถอยหาทานเดวลิงเมื่อวนเสียนะพี่ก็งินข่มแกนเกือเสียนไตท้องนี่หนอ song du cầm khó pha nên lập miền đó đấy điều ni phi chẳng xiển lái sàn nó viên miên nào con nó phanh chiều chương cho tên ti cầm kín ni ra xin quân phun nó viên thải vậy anh ni pi có tâm cản hự bằng cùng nghĩa cấu con nào mi người ý mỹ chương lai đổi ban kín chín hưng hà thải sống mi tinh mà thơ cam án văng nị lọ mà thải nong mía quần khẩn phí sương to beng chỉ đầy du lên mi chương mài đành cơn đê bé biểu sửa phấn khanh bày lấy lâm xét nặng chương trói không phá tên mày ni na quấy can kiểu nhám đuổi chương cáu tinh cá lẩu xa lon khổ món mươi uẩn kín giờ ăn đi biển té bùn pan còn nén đồi cày háng sang đường số bố mặn tại châu nhà há lang sùng lẽ nơ phê ngơ pi có thải quam hay ngừng tiên sơ khướn hót hót hay hà nong phanh kiểu bầu hiền ni na lon to bên đi viên san quần on peng mưa pha sẽ con mương cô coi tánh cầu tam trong ta chi làm mắn xin đồ tân giảm nha sùng bữa phun nho cũ sườn to còn đó cầu du may đùn bưởi qua mình đi na vì có nhân sườn peng chỉ ai tua mương tương tương còn lo nong nho sơ gọng phay có mưa chưa rống lầy sáng hương tinh rào khe bà quan sang bầu bù chưa hương chầu trắng cải lên khá tú hương nó phải cuồng viêng răng khởi sáng chầu miết leo khử nắng trong khoảng mừng trắng cải về đồng phá cơn tú sửa răng sáng đầm cùng má phú sen lên khèn khảo bên cánh bảy phá cương nhà răng chẳng coi lâu ngọt cầm phá cha hươn nhau mô đình lên bên cụ chơ lông khùm chứ thùm sút lên nhà hay rằng ế nhà lại mép đi là thắng tả men lên quầy khèn mưa suối cánh phun nhà mòm uốn coi khảm hát nam ta khái mưa vồn lên mưa phiền phì ta dưng con uốn phí kinh nha hay khay ni quan sáng là bó máy dài ti phương quần con quần nưng mưa phiền tàu phít món cửa món quần nưng mưa tanh dòng sướt sưởi in cuống con đồi quần nưng mưa khoang luồng tí con lưng hau คนหนึ่งเขาดึกฟ้าเมื่อเวียนเป็นลาวแต่ไรดวงแล้วแป้งเวียนเป็นแสลงมาต้องพี่เนอคนหนึ่งเมื่อถึงแทนเกาเจียงตันหนาเหอจวบป้อโดยกูเอาสมฮักเอ้ยคนดาดีเวียนเมื่อเป็นลำคนหนึ่งเขาสู้กำกินกูไรง่ายถ่ายความดีสู้เงินเต็งเหล่า khắc phú phẩu ra chưa coi cáo quan đi đơn thì đi khăn coi du đi tí hơn nở hồng coi phát phiếu tam tôn thả phí mưa sùm đơn tốt to đèn phí con đã cần lạp lan bờ chìa sông rú sự lắp kia mi đầy sóng hiền đỡ lê sương to kinh cùng non phiên đình nhà on kinh đón khẩu ba may biển hè sai đường xia na hưng pì vườn báu lón nền là điều lò phanh cô tài viên biển phì coi trao rửa cùm đến phanh ơi hát ý nói tuần đú có xài lại pì pha tăng mân giáo phường mà nhớ lên ơi ยไข่หนีปีจังตานหอดน้อยห้ามแม่ใจปลายหลังก็เนื้อเสืองแป้งหลายเสียปันจุ่มปอนหุ่งกำอุ่มอ่อนน้อยนอนอูสายปอแต่นะคมเจอก็อีอีแม่มึงตายเมียนเจอดึกก่อนเบื่อจ้อยฟังขาบอนเสียงกันเด้คอนคอนมันทุดงแก่ไฟวางว่า khá khá đều trình báo nghìn còn tệ ná hề ơi chớ nì lang có nghìn buôn nằng mía quần tài phải cân đê nam bá nà theo dõi hâm chùm ươn khánh tè lò hoặc có ơi ơi ô sương bánh nồi bê phở bùa pin đấy ha lang trăng đơn đỉnh kiều ón nói chửi tống làng ma sồm tàng hân kìn rào hành tên ma tánh còn cửa liêng áo ón có xài ăn ba côn sương uồn coi cháu bài ùm ảo nơ ก็เพื่อแม่จ๋าลาอ่อนน้อยเพื่อหิงสองปีเถอยนะหัวก็โอ้ยเพื่อว่าจานายหันบายแขนก็บังเอ็มไปไอหวังว่าลุงป่าเบาไหลจังเหี่ยวแป้งมาซึบสายมงก้อยเอาหน่อยกว่า bắt lưng tông đằng na bùn mê là ón mơ lò bú chưa hờ ón nói chưa ý cấm sồm tê ná mưa nằn đàng chôm nói tinh sòng phành phía cân nề ngơ và chi hạc nói là ón côn khổm lo na lang cỏ tụ quan khẩu phay khoảng đồng thuyền hùng cầm dân lo chóng múa kìn cơn nế cầm kìn vầy tông đàng bàn bánh qua nó hẹn to tồn ý nói lũ hạc có xài nên ná kinh phòng lường xót lông khía khỏi nao rúa hỏi mẹ na vừa hính sòng tì sổm po hù lông này khoáng cơn đi của cô hầu hiểu kéo sầu lường man bàn khiết dâm cửa cơn đê lang cò nghiên khổm chờ trắng thảm lu kinh bánh nòi nhà và khẩu cánh chín mẹ hở bánh phần bao lê ý mưa nằn tồn khăn nòi thải quam khăn tỏ hè và mẹ có hở ón nói chín khẩu cấp và bói mưa nằn ngỡ và đàng sường nói có sai cùng khó luôn á mắt đường lang dệt phào về hay có liễn vàng luôn đấy càng quên chưa đét khành táo hôi ma rào hiện to tông đảng là đông phun cửa cậy lằng xỉa bể áo nói là ón cắm sồm thôi na ยังต่อตนยิ่งหน่อยก้นขมหม่อมหมอ นางสูนังก็ล้อกินเข้ากับปลาเตลอหัวก็เอวเอเวล้างเห็นตาฟอเลเศร้าหม่อมแต่นะเห็นต่ออังสะนำกวงปล่อยป่าแห้งสะกแกงฝืนไปมาดินดัน เห็นต่อน้อยคำเขาเซิงสับไปมาเฮียว่าป่าเอ้ยสังหาอุ้ยจำใบนะล่างก็เห็นหลานังป้องนั่นตาถุมน้องไหลเอาป่าเอ้ยยิ่งคมกินบาปกันเด้ป่าทุนำจำใบเสือเป็นเลยฮะจังเหียเห็นเก่งแป้งฟอมเหลืองซอดลงเปื่อเซน mưa nằn đang trắng tàn cáo vào đò món có xài nhà bạc nơi chờ biển ức ừ một múa phang sầu sườn ngón kiều lù chưa kinh hiếu phòng lường lại na có bừa tông đảng nà lông tràn bò bánh tục váng mưa kiên khẩu cúm tồn âu cụ oàn bánh phần hón hứa kiên đầy đấy ha ล้างก่อได้กินเขากับน้ำตาบาไหลดิน กูกองหินข่มโป แม่มึงตายไปหักเอ้ยพอจังเต่าเกยหน้ามาปั่นปิ่นปัวฮาบานาเจอเป็นซอสสาพะปึงเจอคอนอุ้ยล่างก่อนอนบ่ได้ปีกขึ้นขินใส่ขาดกลางกันเด้เฮ้ เป็นเชื่องตาบ่เห็นตีล่วงขินหน่อยถวยนาเทียนจังเดินหลงเข่าป่าไม้ตรงเถือนไฟขวางเตโลเดียเทือนหือก็สายลาอ่อนกว่าน้อหลังเสียเปเอาน้อยเข่าป่าเตียวไปฟังยินต่อสร้างใจห้องตึงหัวกัวหมูกันเด้เสื่องต่อหน่อยจิได้สูแรงกวางป่าไฟขวาง có bữa mẹ mừng chinh bởi yêu trắng hoài tồn miền chiến lang trắng tăng tốt nói hờ ón có xài rồi này tục chủ văn sáu bà cánh mắn tịnh khẩu chúc khó leo đơn đúng tiêu hà mưa nàn bà tay tăng sầm văn mồm nhá cơn đê cuồng phá mày hiếm huệ bón ngầm liền trăng ảo nòi có xài khẩu rũ thừng mưa lang trá nòi bài um khắm khèn lọc qua hiểu coi chú đi giờ hiểu bà hùa có nòi bánh xài là ón của ấy hùng cầm chào ai há má đủ non cơn hư phủ tù sớ lấy mặn mặn đấy nữa chưa đét ầu ngầu hon nho bằng á xì ầu sằng ma sống hà coi tâm hiểm phầu ầu lẽ nha hả dàn cung kèn hưởng hả mi vàng uy ơi hiện to nục thỏa lang khẽ chiều hai con mà dự lò khay ni sầu co hiền ón nòi vìn trá mưa đùng bông bông sầu khẽ cằn nếu chân chờ hay cần đê tổ cha công nhà máy tổ lau má giò ăn và long phần biển xót xà bướng bánh nghìn mòm lại ná mưa nằn lang trắng tàn vái lấy thèn trăng tê là con nhà ba quang buồn lau rũ sùng coi đinh mươn quàng hạc xuống bàn ỏ nói mưa là xuống ơn với ngơ anh em muốn phân so chữ chầm bao lướm công nhia tinh phủ bầu ra chưa hư hờ phướng dừa lên ơ hạc ảo phanh khướn khổm sao mưa nà hè ơi tang nừng mẹ ó là ó nói chiềm con nhăng hiền bao lên อันว่าเสียดต่อเว้นสิ่งน้อยขานมาโคบาปนี่นะเมื่อนั้นล้างจังสังลาอ่อนน้อยตาถุมน้องไหลเกินเดเห็นต่อตาเว้นจอยเฟืองผู้รับเหลามาหลอวันต่ำเขาเลือฟ้ามัวมืดเสียใส่นะล่างจังลาตนเกี่ยวก็สายเดียวสู và nói có tục chủ mơ khâu mồm bảo vàng cân đế tục tô tuần liều khâu non đồng quăng phá ni nà hiểu bắt nừng na lại quốc khâu bị phá thường sĩ múa sùm ma lây mưa năn tuần khán nói nghìn khôm nửa áo thằng và của điều đáng năng phá máy ham ai rú điều dương ni so sửa hờ ma kín con khó chế dơ mi tựa tài biến khẩu trơ phá hiện mẹ bay lằng bơ hồ thực mưa càng cơn quanh nhắm kiều lửa áo nghiên vãng hồng hà cu nở phà ma lò hoặc có hoa hề ngó ngó tàu nếu chuẩn hàn nào mi mũ cầu ma ăn hùa non hòn kia cày bài chán đầm tựa ăn và sầu có tàu sượt tươi càng cam to kín quá nhìn mau hồng tin đại nà táng ma lò nụ nái hồng trầm chít bày má xin điều nâu rút đồng bó coi bút đầy lon khẽ hay bị phương xài sắn nơ chờ thui na hề ơi có bữa mình điều đồng hàng hơn nghìn mòm tè ná phải phá máy đồng mẹ non điều cơn đê con con chờ phở hiền mẹ kinh chăm sờ ma rũ phầu bướng nói hăng bằng phành phẫu tè là họ có hậu bất nâng em phở nặng phá máy còn ló nón đỉnh kinh thì thiên biến biển xưa lai tổ thầu đơn đỉnh khẩu phá máy về sáo to kín tê lá hè và xin quân tàu hiền hơn càng phá qua nó nghiên tổ sường khẽ hay coi coi đuần tổ quá khổm tưa đường leo tiêu chầm lạc gióng tin tốt hư tù ón đàn lông mưa vài ảo ón điều chỉ ma chín chín mưa năn tồn ý nói lừa hay cáo sò hẻ và nhà phoi khà côn khom kín nhựa sẵn lơ có bừa lù khó khổ té nói ham mẹ non điều này là ăn mà sửa kín xìa hơ chứ khổm bò kinh hoàng hòa đấy ha mưa năn sửa nghiên khẩu mưa hồ xót xót kín vào tay lau há nghìn sưởng cài ná sửa thảm nòi xưa đã mưng cáo mà dơ mưng nì lù kẻ thầu già lao mương bàn hành đời để hà เดี๋ยวนั้นตนข้านหน่อยความกลมตานต่ออายอ่อนน้อยเตียนชื่อองล่างเอ็มเสืองหน่อยก้นกลมชื่อเผอห้าบาบุญบ่มันไตเจ้าเสียอ่อนก็ใส่ใจพอตั้งคือเดาหน้าต้องด่างมาเสือมีอ่อนน้อยเหือชื่อกำสม หาบากมันก็เสื่องเอาหน่อยก้นเดี๋ยวอุ้มเสียถวยหน้าตัวบางมือมันเราตาจันเอาป่าให้เหือก้นขมจำใบไอจังใดสงน้อยมาสู่ไฟขวางใจเมื่อนั้นเสือดวงยินขาดเจอบิงบอนดันลมอันนี้ลูออเกี่ยวแกนจันก้นขอหัวใจเอ็มเลมึงจังขานมาปอเสียขมโคบาเสืองนี้ mưa năn mẹ lũ nói sau hay sú cằn sang răng tà thúm nóng theo dõi tốc sơn nói gần pía hâm tồn hiện mương nao rú điều đang po kín nguồn cơn đê ý tì nà măn hà căm sồm lùi song số đồn số cần có pan hiang nà nó khai ni mưa năn mẹ bố là ón nói chửi nắng sửa cầm kín ma sống hà chú chớ mi siêu đà ná sửa hôm nữa mẹ hờ bánh phần bè lai khầm mòn trăm in chiếu nha yếu hay coi coi coi rú nấu lì ha gơi chòm chờ em rú cày ha tiêu ma dự hè ơi chiềm té mẹ bảy khẩu đớp pha diệp bọp tân tầm mương na ผัวเมียดงหางกันเพราะแลเห็นหน้านี่นะบัดหนึ่งลาอ้อนน้อยกิ้งมาอย่าเออเปลืองมาเลยเหิงน้ำเขาหลายปีสิบหัวเกี่ยวอ้อนน้อยอินเสียวเป๋ใหม่ล่างจังตัดเอาใหม่มาปูนเจ็ดกีบ่ออีน้อยเจ็ดไฟตำเข็น จอหนีเอ็มเสือฟ้าสู่ไฟงามตางนอนดอมนังเสนาหัวก็เออเฮ้ยอีมาจังแหน่หอบเต่าหนกหน่อยเคลื่อนทางเจ้าขางหนึ่งดูตนข้านขึ้นหลายปีซอนเบาคงกำเข้าป้าไม่อินฟอดกงจังฟังนางนี้ครับเจียวสัวผู้ฝ่าดัน bắt nừng tào táo nà phải đắc diễn đồng leo ló chẳng nhà ninh ao đầy tổ điều yàng láng, tăng đắc khẩn tăng tao cân táo hà hơn ha ba, tăng giao khẩn sen đòn huệ đỉnh sen chính năng hát năm bà lườm lắng đảo dung khỏa đau du đồng dính chuân long đưa bừa tốc năm kèm hè đòn sai thường chớ xài hót kính cầm khâu má lò có vừa đền đúng khâu ba máy đồ hàng táng phải quá ha bà tay hắc phụt khèo nàng sau phăng nghe mưa nằn tàu táo nà đe mùng lại phường liên trăng hiền hơn tầng càng đồng phiền cầu chưa nì tàu trắng ẩn cáo vào hơn quần tay cày là đi sò keo rằng mi phẳng phầu rú bao no, hề ô mưa nằn nang xào nòi thải quam khàn tó mười khẽ ưn má về gân quần lên ư mình điều nồng sau lại quanh vắng điều ổn là cung kèn cong pì má giảm pì ơi nhìn sưởng panh tóp khàn lau phói mà mòm phụ chắc nặng túp nói con phầu trắng phải đó và tay liên trắng hiền ón panh mông nà sòng trắng tàn cáo vào quam nền xú cần leo lai panh cỏ nâu phương đời to côn điều mồm đi lễ lù kẻ thầu bị nong mương bàn hánh đời đê ha bên càn sằng khốn khùm trả hươn vang rào giường ni thư chẳng điều đáng nàng phá may đồng thuyền phải khoảng chi đi chứ nỉ nàng xào liên chẳng khàn tỏ quam bà tàu hè bà nòng luốn khẩu phá may đầy pét múa đồng đi leo có bừa biển liêm khòng cung tuôn sen bóng pía Dường làn ai trắng đầy sống nong kha trá xìa hơn hưng pì vườn rũ sau cũng kèn ha bà phà bá hờ con hay tài cha nhăng sường phía em uẩn tài té hưởng đỉnh chuan má phầu khẩu cánh chín đò xuống tiêu hà thế má rú đòm sữa pha non nằng thường mưa bắn sóng chành hùng châu khẩu phá tiểu nì phía chơ càng bên đẹp cảnh bò kinh má dừ น้องก็ตกหวังมือเป็นขนเสียนตนลายลาเมื่อนั้นนางเสือดังเสียนใหม่ตีจ้างเย็นจังเจียวเอานำตุงกวนเต้งตังส่งสูเตาเขานางกวงเฮือนนางเสือหน่อยไทยความทำเขาเฮ้เฮ้ยอย่าว่าปีอยู่กำต่างเต้าเมืองอื่นไปไกลเด้ซื้อจังดงหางมาป้องววนหอท่าก้นคอ ใครหนีเราขอให้สอบเพื่อนยะจีได้เนื้อส่องตั้งเร็วแลกันลำเดืออันนี้เมื่อนั้นเต่าจังเหียปวดหนาแขวนไว้นั่งตีฝ่าจานมาหล่อมื่อนางเลี้ยนจังใบคำตั้งคนเอียงไม่ปักเดียวมามันจีสั่งนั่งเสือเฝ้าปงปั้นถุยถูเขาปกไว้กวงก็มาหา mới bà tàu kinh ngay phát đỏ ròm dư ăn mặn trăng vài ăn hánh năng khổng choi nục yeng hư bánh sòng bần phơn hừ nang sửa kìn thóng sau ngón nòi hiang là phiệt phành căn na sau bánh cần phá tố cầu của hề ơi cứ giường ùa của tao tồn pi lu khùn na na bà có tuôn chờ leo lẽ p h ư ờ ืองหาสังต้องเกาตันตัก t a ้ความตินตำสูงกบหนึ่งตาเพ้นใจเฟืองผู้จอยตำมาเลเต่าจังตันเกาเบ้าส่องสังลาโดยใครนี้ปีที่ไก่ห้ามนองห้อยเกวเราเก่าก้อนเนอวันก็ห่วงกำเขาเสือซ่อนยาหาเขาเงาสังแดง mưa nan bà tay tàu bằng la đường phải khảm ba máy lại gian phải khoảng chung thường lang hót hiểu lau phói má mồm cần đê tiêu hột rào hà than chờ bình von bon có bữa chờ chữ trầm on bánh năng kiều lại ná có bá hờ phở hù là chú điệu hiểu หินเอี่ยวกันหอนหิวหาเน่าเป็นใส่ขึ้นเดนางก็เราบ่ให้ขึ้นพอมีกินใครนี่สินกวนจุงหงแป้งก้อยก้อยขึ้นได้แป้งเออตุกจูดาวบางมือเที่ยวกว่าดงเกิงลูกแก้มอ้วนตีนางสาวน้อยแต่นะวัดหนึ่งปอฟันแลนมาจำเราเลย tân giảm nà cùng trang huyền đắn liên trăng đầy hành chiên phan thực khẩu khổ quá nó tồn khăn đỏ nàng sau chua màng to thoát hỏi khả đừng tiêu hà bên na nàng sửa nồi chôm ườn toàn khắm mưa nằm tàu chẳng sáng nồi nầu mình liên cải lại tì pha nàng sửa khừng nhớ đang sáng kho tột bó vùn phương sòng táng tê là hòa có hao Dương nàn ai trắng đầy sống nong khá trả xìa hươn hưng pì vườn rũ sau cũng kèn khá bà phà bá hờ côn hay tài trả nhăng sường pì em uẩn tài té hừng đính chuân má phầu khẩu cánh chín đò xuống tiêu hà thế má rú đòm sữa pha non nằng thường mưa văn sóng chành hùng châu khẩu phá tiểu nì phía ấy chớ càng bên đẹp cảnh bò kinh má dừ nòng cỏ tục váng mưa pin khốn phiên tồn lai na mưa nàn lang sửa đàng phiến mày tì trang yên rằng chiêu ảo nằm tung quân tinh tắng cùng tú tàu khẩu năng cuồng hơn năng sửa nồi thầy quam tham khảo hệ ơi hệ ba pi rú cầm táng tao mương ứng phai cày ra đi sư trắng đồng hàng ma phóng uẩn họ tha côn khò khay nì giàu khó hay sò vườn nhá chỉ lên sòng tang liều lẽ cần nằm nữa อันนี้เมื่อนั้นเต่าจังเหียบปุดนาแขวนไว้นั่งตีฝ่าจานมาหล่อมือนางเลี้ยนจังใบคำตั้งคนเอียงไม่ปักเดียวมามันจีสั่งนั่งเสือเฝ้าปงปั้นถุยถูเข้าปกไว้กวงก็มาหาเมื่อบ่าเต่ากินง่ายปักหนอหลอมเด้อ อันนั้นจังไวอันหังนังของจ้อยนกเอียงเฮือแบ่งสองปั่นเฟิ่นเฮือนั่งเสือกินท้องสองอ่อนหน่อยเฮียงนาเพียดแฟงกันนะสองแปงกันป้าโตเก่ากัวเฮ้ยคือเสียงอัวกัวเต้าตุนปีลูกคุนนั่นนะบ่าก็ตุ้นเจอแล้วแล้เฟืองเฮือสัง ต้องเก่าตันตักไฟความตินตำสูงกบหนึ่งตาเพ้นใจเฟืองผู้จอยตำมาเลยเต่าจังตันเก่าเบ้าสองสังลาโดยใครนี้ปีที่ไก่ห้ามนองห้อยเกวเราเก่าก้อนเนอวันก็ห่วงกำเขาเสือซ่อนยาหาเขาเงาสั่งแดง เมื่อนานบาไฟเต่าบังล่าเดินไปคำป้าไม้หลายรันไฟขวางจุงถึงนั่งฮอดหิวเราฟ้อยมามอมกันเด้เตี้ยวหอดเราหาท่านเจ้าวิ่งฟ้อนมอนก็เพื่อเจอจื้อจำอ้อนไปนั่งเกี่ยวลายนาก็บ่าเฮอฝ่าหูนั่งลาสูเดียว กันหอนหิวหาเน่าเป็นใส่ขึ้นเดนางก็เราบ่ให้ขึ้นปอมีกินใครนีสินก้นจุงหงแป้งก้อยก้อยขึ้นได้แป้งเออตุกจูดาวบางมือเตี้ยวกว่าดงเกิงลูกแก้มอวนตีนางสาวน้อยแต่นะวัดหนึ่งปอฟันแดนมาจำเราเลย tân giảm nà cùng trang huyền đắn liên trang đầy hạnh chiên phan thực khẩu khò qua nó tồn khăn đỏ nàng sau chua màng to thoát hỏi khả đừng tiêu hà bên na nàng sửa nồi chôm ơn toàn khắm mưa nằm tàu trắng sáng nồi nầu mình liên cải lại tỉ pha nàng sửa khừng nhà ư ดังสังคอตกปอบุญเปิงสองตั้งเปนาหัวก็เออบัดหนึ่งเอ็มต้องดังสู้เฮือนไฟไอลายขวบเขาปีฟ้ามันเราตาจันก็เปื่อห้ามเห็นหน่อยลายมัวไกวหวังมันจังเขาป้าไม่หลักสองเมื่อสอมานาะ เห็นต่อตนข้านหน่อยมองไข่ขึ้นอย่าเออเน่าสุนังป้าไม่ดงเถือนไฟขวางกว่าเพื่อนว่าให้ละมีกินตกสิง มันก็ซ้ำตืมแคมกุ้งแก่นลวงกดตาจัน ก็เพื่อเห็นนางเสือหางมีเหลือลนเทียนจังไข่งกาวเบ้าดอมตีฟัวควนมันาอย่าว่าน้องฮามอนเห็นหน่อย ก็สายลาอ่อนตีเอ้ย มันอยู่กำตังเต้าดงหางตังเดือดหาตายว่ายังบ่เห็นดิ้งชวนมาเรานอนคืนนองฝันเห็นมาป่องเฮียว่าจุงหงนองตนลูกกำสมเฮานาเห็นตอกิ้งกลมหน่อยแป้งสายมาอย่าเออมันแหนเตาแฝงหน้าติ้งปอตันดำบาลีเขาก็เปรี้ยวเมื่อเอาอ่อนแป้งมาเราซื้อเลย ยังก้นแต่เอามาปัวปินเมื่อนั้นล้างเอาหูช่วงปาความตีเอาดังเมื่อหับเสือตีนเออตรงกวางมาแสงเจ้าดอมหน้าเต้งปอจอมเป้า เอามาเร็วต้องดังถ่ายสูสู่กอลูหักหน่อยจอมหมูเต็งส่องเอ็มนาใครนี่กำสวมเนายังดังบัลดู làng é hờ ón nói mưa biến nắng sửa về đi nhưng hà đầy không khan thuần khu bá hù mưa năn mẹ khẽ ẩn ảo nói là ón cấm sổm chẳng nghe đường tiêu khẩu trúng luồng quanh vắng có bữa trở đầy trường choi xương ý nắng sửa qua ha mưa nàn bà tay chỉnh bão khỉn ru kinh nghĩa nào liên trang ầu sồm khẩu rũ răng tì túp láng sửa lao lay thường mưa càng cơn quanh chớ kiểu là cái má lò sồm cò hót hót hay hủi nghe hà mẹ có khổng cơn đê quảng hơn nồi mông bào càng phá là on nói lừa hay họ thiểu cơn đê sồm trăng nhìn trường ơn khay tù hờ mẹ na เสียว่าแม่ก็ไปหางใดสิบมือจริงบ่มาเห็นฮักเอ้ยสมจังขึ้นซ่องขึ้นไขตัวเห็นลาเจอนี่ป้าบ่ได้กุ้งแกนเสือคำไปมือเสือจังลาเอาหน่อยกำสมมาจุกอุ่มกอดเนื้ออ่อนมาจำเราได้ và khốn sửa khánh sắc tanh cái nửa xồm khẽ hay chói chói sửa trắng linh đủ ngư và chòm bao nòi đang sửa xây lưới nó na sửa trắng tàn cáo bao đỏ món có xài mẹ cò kêu hà đầy lại cụ tục xính ơi ơi mà xuống là ón nói mưng coi tâm ẩu lại nữa thế mưa nằn căm xồm sầm mau tồn hay cườn sửa bất tranh trắng nhai sạt ó xanh đủ ăn tì lu cù liêng lại pì khuyên nhớ lẽ hung cầm tàu ít nữa khẩu bạc non phành phở trăng ma ảo nói có xài ni trả xe đi จอนี่ป้าบ่ได้กุ้งแก่นขินใส่คาดกลางกันเด้ เมื่อนั้นเสือเลี้ยนขากำสมตายจ้า เลือดบาซอยที่หมกวางไปมาหัวขาเสือคบกินตัวยังสั่งแล้วยังต่อปึ้งเขียวใส่ปาทั่ว เลือดจับสางซ้าย เสือดวงเร็วเตี้ยวไปเข้าป่าเจีรอบัดหนึ่ง งแดดสองตองตื่นเจ้าวันปู่เจอใส่มาหน่อยเอ็มกำสุ่มจังเมื่อสามน้อยเห็นต่อตูฮับแนนกินเลี้ยนจริงเบ้าเฮไข่กันเดเงือว่ากำสมน้อยนอนสายลืมตื่นนอนนะจังว่าตื่นเจอลาอ่อนน้อยตนรู้ก็ใส่เอ้มือเมื่อนั้นกำสมน้อยก็ใส่มีตอบตีเดอ xin to lượt bá rồi tìm pha càng chán phai rai xày lỡ khánh hùa sánh mượn phó chành le cứu hình to hoi sửa đấy ha lang cỏ mua chờ biển sắn xài lau phoi mà mòm lon tò hào kết tay lù nói phiêu bay bằng la ma phẳng miền mua chờ hay cần ăn ăn tiền té chầu bất dân món áo tiền đi qua nó chẳng nghe phì bên tôi thần kinh khổ bá xương ni ơi ma chẳng nẻ họ tào nục nồi nâu bường tảng cày chú văn đều tiêu đường khẩu bá có bừa đồng hàng kiều bao may năng là ý sửa tên na chẳng hiền hiền hơn sao bốn mỏng vẽ băng đùa hai trường khẽ ẩn hà nông nơ bá mỹ hiền đơ đi hẳn và pì cỏ non cưng là vâu yên bữa ham cây nào ngơ và kiểu kén tay lột chua khá cài đó nà, tại nhang tè ham sóng quanh vắng dương ni lon tàu hùng cầm phải bá máy mượn mông lẽ hà nhưng nà จังยาไฟตานำอื่นไข้มอมหมอเสื่องต่อสองขอถอยสมซ่อนเนื้อเถือนไฟขวางเนื้อเจ้าเป็นคาดกลางเพื่อห้ามไก่นองเกินเด้จอมเอาเร็วเฟียวไปบังลาเอาเต้งนากงจ้างปืนฟอทอดบอนไฮปู้ฝังเขาเขียว เจอดีเห็นต่อไฟลามใหม่ปูฝ่าเตอแกงกวางสุนังป่าไม้จมอินขัวเก่าแม่ลูเสาเรือมไหลไปมากินหญ้าส่องต่อหน้าเฮียงซ้อนแม่ดูห้วยหอมกันเด้เฮ้ยจมเจอเลียนขาดกลางงำขึ้นเจอเจ้าเฮวาลาอ่อนน้อยด่างหักปันเฟือ กันเดียวเข้าเงาเหลืองหลามือขำหนาปืนเดียวมีใดดันไก่ละเด้เฮว่างำไปมาเฮอตัวตายเสียตัวยังหวังว่าเมื่อนั้นเต่าจังเอินกาวเบ้าถามหมูปึงกวางสวยกูเห็นสู่กัวเก่าเตี้ยแป้งมีคาเดนากวางเต่านาสู่เต่าเลี้ยนตันกาวทำ hè và sen điều hư trắng đồng tuấn tiêu thường pi lê ha hiện to kinh cùng tàu hâm tôn ưn hứa sửa đón choi bên pháo phái đầm cơn đê tân tầm sằng bốc của tì bên tài miền xin đê mưa nằn tàu trắng tàn cáo bao đò mũ vững quàng đò, hè bà cụ cò long sườn long nang sửa là ón quàng ơi มันก็ตัวน้อมน้อยเศร้าสุดเป็นเศร้าฟูก็เน่าดงเกิงอีบอีกัวฟันเพื่อฟันกันนะฮะส่องต่อนาเฮียงซ้อนคือถูโดยเดียวแต่นะส่องเอี่ยวกันกัวเก่าแต่เลี้ยวยังน้อยจอมก่อถอยกัวซ้อนกวงเถือนไฟขวาง khay nì đồng cần xỉa bao nhắn hiền nà nà hư và tài viễn khẩu trấp phá nên lập mi hiền tì rờ đi ha dường nằn ha trắng đần phân khẩu trúng đuồng ma xảo sủ cỏ nhiên kháo hù man rũ tân đờ e đi mưa nằn mê lù quảng trắng chiêng thải vầy phù cỏ nâu rũ nì lại mưa phăng kháo lốm cài chè và nắng xảo nồi mưa quỳ thầu cậu mân cò mưa tủ rào hà than đòm po tấn tầm leo na nắng cò khao tử trời bàn ngôm khẩy bẹn tàu cò nghiên khót vào chờ chùm bàn ma nhớ rủ vào còn ta ngủ thì trời ơi nàng cò nâu rú hồng táng tao pai mang phượng đời để há mưa nàn quảng viên trì tăng cái son sáng mừng cò năm tỏi huề hồng cang cừng phái tăng nửa lên nơ cầm phửa bò côn đờ tham thí quảng bó đều liên đầu tiêu cải hiểu แม่งหนึ่งตาเว้นจอยอู่แรงลงต่ำมาหล่อฟันกำเขาเลือบฟ้ามัวมืดเสียใสเมื่อนันตุนข้านเฝ้าบังล่าเสียวไปมาเลยมาสุสาวหาท่านเงินมอมเบาบังนั่งเจ้าเปลี่ยนคัดกลางเสื่องรู้ดงอัวนี่นะหงตื่นเจ้าวันนาสองเสือมาหลอกใครนี้แสแห่เจอแดดไข่ถึงจวนหานเนา hầu ba mai huệ lực hình cha mà điều lẽ phó hình lâu phói mà mòm chẳng hình to đòi đường pòm sáng khuy vào vẹn mẹ chú bằng má té phiên tổ cơn đế dồn dồn sầu há bình pin nôn sồn chiều bình ắt yêu điệp long hoa mũ sai nhà bà chơi ngay quay cánh khẩu tùm phong long nằm mòm kính đường bàn bán ngưỡng khảo cần đi hè bà bà tay phào tôi tăng huề lính mưa na bầu tính tì mướn hoi gian tắm phiền sùng tiêu mưa cày trắng hiền tì linh piêu nằm hiền khốn hằn hình chôm nhăng chùm hoi tìn phở đi mưa nan xin quân tàu đã hóng bàn đường ngắm lại na pe điên trăng vật chút nặng cốc mây kèm má hãy thả ta điều te phó hiền phúa mía đục tù ná tàu co bin biến son kín má hãy chuồng sông sầu đèo hiêng đôi khăn khánh cơn đê phăng nhiên to xiềng ăn tù khẩn của là và há bon trở lại là bé ấy phăng xương man ủ ủ bé xương mẹ nụ xương tù tù xương khẽ mẹ em cần đê nhìn xương kim phòng cũng chờ thèn bóng chưa nè pa bao đầy cặp tông nhìn khèm khẩn khủng bà trăng mưa diều nà cùng trang ma vẹn nộp phó trình hình tao liên lao quam trả hè và phòng phủ ni bên đuổi trăng thủ tục chú mưa in muôn phấn phừa cần đưa to tồn khăn là nhưng tài nì trả chi vắng là lại mưa đồng háng quân phường sò to sương áo nghe phùa mưa yêu in lên ơi นั้นเต้านกน้อยบ้างนาตอบขัน ยินความนั้นมั่วเจอดินดันสันดังมีปาดเนื้อขินใส่คาดกลางขึ้นเด้ใครนี่ตันจำเลียนแขหาผัวเมียนกตูสู่กอบินสดเต่าหลิงจ้อยมาปีเยอะอื่นซุยลายปีซอชื่อจำเปลืมกงเงียเฮ้ cụ ni lại khóc khâu bị phá đồng hàng mía quần xuôi nỡ chờ biển cưỡn khùm chú chớ ngầu mòm dù có hù chắc là ón nói chứ ý nắng sửa bão lê măn có nấu phường đờ táng mương cày bà lê hà tàu cáo rêu đuổi độc liên khản nhà và nang sửa nồi lại bị khẩn nhà ơ ma rút cầm phải bị bay mà hơn quỷ leo na mưa nằn bắn cò lưng lưng tàu thừng liên nằm á ma tắc nằm lại bằng hình cải hỏi tiền lòng bánh xài nhăng khốn nằn đi bị cò coi rút thà chờ mù lẽ hà tình nữa hè ơi thường mưa chưa càng viên đất hành lau phôi má mòm tàu trắng khẩu hôm mai non in rú rền cơn đê nỡ chờ lon ơi hơi kè phay kèm vàng hiện to tà bên trời phường pu lông tắm manh cầm ơn sáng chua nơ bà xiang phón เรียนจังเห็นเอานั่งเสืออื่นขับมานานั่งก็ปงฮับนำอิงฝังแหลเฟือง เห็นต่อเบื่อเชื่อแกมแต่งเล่าปันบ่อห้านี่เน่าสุกรรมขอฟ้าดงหางกุนเสืองกันเล่เมื่อนั้นตนขั้นเต่าแลเห็นเตี้ยวแมนแลนกอดอุ่มเอาน่องนั่งลาอีเสือ sau vừa cằn của cầu chúc chôm coi coi ăn đi là ón nói sòng hãng lá đuổi tía hau cò lại tỉ phà ham sòng quanh vắng ngơ và banh sánh phẳng tòm tao mương ứng côn đỡ xe ha lo lên tại hành bên hành đỡ bỏ nhăng hiền là cần lá tía co tục chủ mưa in quả nỡ đồng โดยส่องเฮาหางกันหกมัวดงเขานี่แล้วใครนี่ได้ปองเฮามิงซ่อนปานรอส่องจีตั้งหนึ่งตนข้านปิ่นปอกิ้งจอมเจ้าเฮาเล่ยังจัวเฮาจูมือแสนกำบังอ่านหลอกว่าส่องมานากำสวมกอยอยู่กว่านอตกจูมือแฟงปอยังเฝอหลอกว่า mưa nằn nang sửa nòng quam sương khàn tó ăn ni pi cọp nòng buồn phương nhớ ơn ni leo mà sú ha thì dơ tồn khăn đầu côn đồng sườn tía nhưng ơi nang tóp thòi đeo tà thúm nóng này hiệp và cảm ơn tăng khảo thảm bò kinh nhân hào lo na lưng à, phở đầy hiền tao chủ cam cống hà bì ơi tăng nừng tuần khăn biển mẹ kinh năng nà nà nà cò phở thà kinh rón buồn bơ nhớ ơn bì na ha và nhang tỏ cắm sồm lòng mưa đồng quanh vắng khẩu chú rằng hươn tuốt mông bảo xưa đuồng khà cắm xuông tài trả phía leo phố chưa nì mồm cáo leo sòng nàng hiang phành cần sòng phanh cần cáo trả ý kinh coi coi chẳng hiệp tít kính sòi po mai kiên cầu bác phùm cần đê sòng chôm cần sáng quam chào hèn sèn khót thòi té cháu sòng báo nhắn mỏng đàn na hiểu ยครอบเมื่อบุญสองเฮาเบาทองเป็นเสื้อล่างเร็วไปเอ้ยเมื่อนั้นติ้งสองเฝ้าเชื่อกันสีสวยเต่าจังกลมตักน้ำย่อหาผาแป้งจังอย่าก่อยเมื่อดีเสื้อกำเฝือนองห้ามสองจุงจิงเตี้ยใครนี่ปีจีเต่าหาท่านเมื่อแม่กำเฝือก้อนเนอจมเจอเป้งมันรำมุงก้อยหาไอ là chớ được khẩu tấn lúa coi phương phá hà en ơ đánh ngay bên kẻ mại hiền ha kinh năng ế mưa nằn năng sáng tàu trình coiไปดีเนอที่ดีข้านหือเห็นเงาเตี้ยวต่อย chẳng coi bình ớn hờ quần nao nhầm táng lẽ hình pi nơ bắt nâng เศร้าสังเร็วข้ากันเกี่ยวไปสร้างลักขันป่าไม้หลายด้านไฟขวางมาถึงเรากุ้งเจอเรือง่ำเลยฮะตูกวางมือกันรูเข้าเงานี่นาเรียนจังไทยความบานสูตุนแม่กิ้งจอมเจ้าเดียวรอใครนี้ปอตานเจ้าติวจ้อยจมปานอินเอี่ยวรวย ลูกก็บุญดีตัวด่างห้ามสิโผเจอเฝอใดหวกจ้อยเมียมิงมาแฝงแต่หน้าเสื่องต่อเต้งสองเรียงหลายปีขึ้นเยอะสู่ก็เท่าแก่แล้วตัวสัตว์มาจำแต่ไรอันตีตั้นดำน้อยเตี้ยวกายอินขวงเห็นแหงเกี่ยวหนาบน้อยนางลาอีเสือปอเอ้ย cầm sửa nồi vông khay khẩn nhớ lù é hờ bò chưa ao xứ mưa giảm đu ná cầm pú chuồng đỉnh chuôn mưa kiều mưa năn bò mẹ nồi hiền ón quám thải chẳng hiền nhìn xồm chờ thứ kinh coi coi mẹ bó trầu tiểu choi ao hát mưa giảm ลาของขันเก่าใหม่ถิงจวนเมื่อเกี่ยวเดลอค่ยนี้แม่ก็เห็นแหงเกี่ยวหนาดน้อยนั่งลาอีเสือกำเฟือน้อยกิ้งกลมใส่สองแม่จังตันเก่าเบ้าไทยสูลุงตาแค่ว่าส่องตั้งปอมไว้จ่าถอยทีเขาก็มักตีน้อย ส่องไฟแน่นสมถอยหน้า มื่อนั้นแม่จมตอนความบันวันเปล่ามาสุราวหาท่านตั้มตุ่มแต่งหลาเราได้หาของใดป้ออันเราไก่กว่านอเมื่อเกยเปอเหอดูเฮียงโดยละนาเฮ้ยเจอนี่เราบ่มป้านเราหลายงานกินแข็งอะไรเรียนจังใดอ่อนน้อยมาเปลี่ยนตินมือ tư trở dân xồm hanh khừa tánh xồm sánh rào hà than mưa nà sáng vàng sòng tăng đầy lang tòng sàn áo có bừa chờ quyết mần xồm son mi còn hiếng đờ để ha cây xìa cần ha hạ chờ cứ quam chào hen sen khót thôi quam vào cứ tón cấm đành sòng tanh cần đáng tay rừng nhong anh năn cứ dương bia đán tăng mày bay dừng sự hiếng phành tề lò các xúm hậu